Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem cái lòng thành kính làm lễ Đức phật Ca Qua đó, Ngài là bậc cá răng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con này mới lòng thành kính làm lễ đức phái cái qua đó ngài là bậc a la cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem mới lòng thành kính làm lễ đức phái cái qua đó ngài là bậc a la cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy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 xin quy Phật Dhammang Saram Gachami con em mới lòng thành kính xin quy Pháp Sanghang Saram Gachami con em mới lòng thành kính xin quy Tăng Dutiyam Bibudang Saram Gachami con em mới lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì Dutiyam Mang Saram Gachami con em mới lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì Dutiyam biết sang khăn saranam gachami con em mới lòng thành kính sư vi tăng lần thứ nhì tát Tatiyam bí buddhang saranam gachami con em mới lòng thành kính sư vi Phật lần thứ ba tát Tatiyam biết thầm măng saranam gachami con em mới lòng thành kính sư vi Pháp lần thứ ba tát Tatiyam biết sang khăn saranam gachami con em mới lòng thành kính sư vi tăng lần thứ ba ừ. Phút thăng sa la năng khát chá mi Con đem lòng thành kính xin quý Phật Tham măng sa la năng khát chá mi Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp Sáng khang sa la năng khát chá mi Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng Đu ti yam pi bút thăng sa la năng khát chá mi Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì ti yam pi tham Dutiyampi Dhammang Salanang mi Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì ti yam pi Dutiyampi Sankhang Salanang mi Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì ti yam pi Tatiyampi Buddhang Salanang mi Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba Ta tati yampi thamang salanang cha, con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ ba Ta yam pi sáng khang salanang kacha mi con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba Ranakahanang Paripunang phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu ma pan tê dạ xin vâng ba na ti ba ta huệ ramani sikha ba đăng sama yami con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự sát sanh adina dana huệ ramani sikha ba đăng sama yami con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp Abramacharya Veramani Sikha Badang Samadhyami Con xin vâng dự điều học là có ý danh xa sự thông dâm Musa Wada Veramani Sikha Samadhyami Con xin vâng dự điều học là có ý danh xa sự nói dối Sura Meriyamachapama Datha về Ramani Sikha Padang Sama Niyami Con xin vâng dự điều học là có ý đến xa sự dễ uống rượu và các chất sai Vikaraphu Sana Về Ramani Sikha Padang Sama Niyami Con xin vâng dự điều học là có ý đến xa sự ăn sai giờ Natya Gita Wadita Visu Kadasana Mala gần thát bine thara tharana mandana vi phụ sanat tha na Vê la mani sikha badang sama yami con xin vinh dự điều học là quý vị tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm dội phấn và đeo tràng hoa úc cha sijana maha sijana Ramani Mi, con xin vâng dự điều học là có ý đến xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp Panatipata Vramani Sikha Padang Mi, Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự sát sanh อาดินนาดานาเวรมนีสิกขาปดังสมาธิยามีก่อนสินเวงซื้อเดียวปลาคุยจันสาซื้อหนมกับพระมจริยาเวรมนีสิกขาปดังสมาธิยามีก่อนสินเวงซื้อเดียวปลาคุยจันสาซื้อทองจำมูสวาดาเวรมนีสิกขาปดังสมาธิยามี con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối sura meraya macha pama tatha na viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự để dối uống rượu và các chay vì cả la phô chân na viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự ăn sái giờ nạp cha ghi ta và di ta vì su ca đa sa na ma la gan ta vi lệ và na tha ra na man đà na vi pu sa na tha na về ra ma ni sik kha pa đang sa ma thi ya mi con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa giữ múa hát thổi kèn đờn xem múa nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm rồi phấn và đeo tràng hoa Ukya Sayana Maha Sayana Viramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa trốn Nằm ngồi nơi <clears throat> quá cao và xinh đẹp mang gắt Bút Imang Athanga Samanagattang Buddha Pañantang Uposatthang Imanca rating imanca divasang sama deva phirakitun samathiya mi con xin thọ chỉ bát quan trai giới chọn đủ tám của đức phật đã giáo truyền hầu để vẫn giữ hành theo cho được trong sách chọn ngày nay và đêm nay mong cầu được giống lệnh để thấy rõ niết bàn trong ngày vĩ lai Imani atha sikha badane upo sasi lasena iman jaratan iman jidiva sangsa tukang katawa apa madena sama arakitabang bang chỉ thiện tin nên thọ tùy và quan trai giới cho trọn ngày nay về đêm nay không nên dĩ vui. A ma pan tế dạ xin vâng. Sĩ lên nó su tần dân tí, sĩ lên nó phô sa bà đa, sĩ lên nó nipo tần dân tí, tasma sĩ lang quy sô, thạ ye. Yeah các chúng sanh được sanh về cõi cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ lực chứ được trong sạch đừng có lâm nha. sa thu sa thu lành thay Dạ thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính chuyên Đại Đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho Đại Đức Tăng Tiền Tam Quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán đức Tam Bảo tùng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vắng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn duyệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngầm nơi tâm nam mô phật tha giác nam mô tham ma giá nam mô sẵn kha giá nhà kính bạch chư đại đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng sau phần lễ bái tam bảo tùng kinh sám hối và thọ trì quý giới nhà đại thay mặt đại chúng trong đạo tràng con xin được thành kính cùng thỉnh đại đức tuệ nhẫn đại đức tề đức à từ bi hoan hỷ hai vị xung à, phong ôn lại bản pháp cú số 259. À, dạ, thấy à, cô Tư à, không phải cô Tư Nữ Pháp giơ, giơ tay à? Kính mời cô nhé, hoàn thiện là quyền, có cô vào sớm. À, dạ, kính mời cô Tư Nữ Như Pháp ạ. Dạ, xà thủ, xà thủ, kính cảm ơn Vinh Quang Hà Ná và dạ, cảm ơn cô Sạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu và dạ, cảm ơn cô Trần Bảo cảm ơn Lương Phạm Nam mô Bích Hai Giá Nam mô Thanh Ma Giá Nam mô Sanh Kha Giá con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo ân đức ân đức Pháp ân đức Tăng con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức tuệ nhận đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức hiện dị trong đạo tràng như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ như pháp kính chào huynh quách thanh á kính chào cô kính lễ cô cô nữ tệ duyên kính chào maharaja mến chào thi an lạc kính chào buông bỏ mến chào cô hoa nguyệt mến chào cô sạng đông mến chào cô cẩm vân kính chào hiển mộng mến chào đạo hữu châu phan kính chào ai kêu em đó mến chào cô trần đạo mến chào nhung phạm một lần nữa con thành kính lãnh lễ chi tôn đức như pháp kính chào đạo tràng sa thủ sa thủ hanh thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn tăng truyền trao tâm quy bác quan thế giới đến hàng phật tử của chúng con như pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn minh quách thanh á thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo thọ trì vi giới và sám hối như pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô giảng đông đã mở sương và cho đạo tràng được tính pháp dạ đã mô bích thai giá dạ bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để à, tuyên phong ông bà pháp quốc kinh số 259 và như pháp mời à, kính mời cô tu nữ tùy viên cùng tất cả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 À, con xin được phép gom kệ số 259 ạ. À. Nata wata thamma tharong yawata bahu fasati Yo cha apam pisu tuala thammang kaye napasati Sawe thamma tharohoti yo thammang napamayati นาตาวตาธรรมาทารโรยาวตาบาหุฟาสติโยจะอัปปัมปิสุตวนาธรรมังกายเยนปัสสติสเวธรรมาทารโหติโยธรรมังนับปัปเมชตินาตาวตาธรรมังทารโรยาวตาปาหุฟาสติ yo cha appam pi su toa na tham mang ca ye na pa sa ti sa ve tham ma tha ro ho ti yo tham ma na cha ti không phải vì nói nhiều những danh trì pháp những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp không phóng dật chánh pháp không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp bản dịch của ngài hòa thượng thích minh châu ạ à.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 Thì con xin kệ. Nà ta quá ta Dạ, kính mời cô tu nữ tại Duyên, dạ sư tại Đức rất mít rồi ạ. À. Thu pháp tha giá ma giá sang khai con thành kính đặt lễ chư tôn lễ tòa minh hạnh đại tuệ nhẫn lễ quý cô tu nữ cô Như Pháp và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ cảm ơn ờ, Tina Nhung Phạm đã cho biết nghe rõ. Dạ cảm ơn Vinh Á. Dạ bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 259. Nata Wata Thammataro và Wata Tí Vô chắc áp bằng bi su tòa nát tham mang cà về nắp bát sa tí sa quê tham matharo hồ tí vô tham mang nắp bát cha tí na ta qua ta tham matharo ya qua ba ya qua ta pa ba Upasati Yocha Appang Visutuana Dhammang Kaye Napasati Sai Tham Ma Thủ Tăng Nắp Bằng Ngọc Cha Tì Na ta qua ta tham ma tha rô ya qua ta pa hù pha sa ti yu cha ap bi su toa na tham măng ca ye na pa sa ti sa we tham ma tha rô vô tham măng nắp và mát cha ti không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp phổ thơ hòa thượng thích minh châu thuộc lòng giáo pháp nói nhiều điều mà không đáp thẳng thùng ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt không.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 bá hú pha xá tí dồ giá ấp bầm bí sú tòa ná thầm măng cà về na bá xá tí xá quê thầm má tha rô hồ tí dồ thầm măng nắp bá mát trá tí na ta quá ta thầm má tha rô ya quá ta bá hú pha xá tí dồ giá tâm tí tòa ná thầm măng cà về ná bát xá tí xá quê thầm má tha rồn hồn tí vô thầm măng nắp bá mắt trá tí không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp bản dịch của hòa thượng thích minh châu ná ta quá ta thầm má tha rồ già quá ta báo hú và xá tí dồ giá ấp phẩm bí xú tòa ná thầm mằng cà về ná bát xá tí xá quê thầm má tha rồ hồn tí dồ thầm mằng nắp bá mát xá tí thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp gõ kêu rỗng thùng Tích nghe sở học có chừng, mà chuyên trì pháp, danh lừng suốt thông.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 ná tham măng ca dê ná bát xá tí xá quê tham má khá rô hồ tí vô tham ná bá mát chá tí ná ta quá ta tham má khá rô gia quá ta bá hú pa xá tí vô chá áp băng tí sú to ná tham măng ca dê ná bát xá tí xá quê thăm má thá rô hồ tí vô thăm măng náp phá mát chá tí ná ta quá ta thăm má thá rô già quá ta bá hú bà xá tí vô chá áp phăng tí xú to ná thăm măng ca về ná phát xá tí xá quê thăm má thá rô hồ tí vô thăm măng nát bá mát chá trí không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp bản dịch của hòa thượng minh châu cuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp gõ kêu rỗng thùng ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông bản phổ thơ của hòa thượng giới đức và cẩm dân đã ôn bài xong mến mời bàn tay của siết trần đạo dạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh khai giá con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức đại đức đại đức để nhận cùng chư tôn đức tăng lễ cô tu nữ như pháp cô tu nữ tự viên kính chào quý anh chị trong đạo tràng cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ con xin kể câu kinh pháp cú số 259 ạ à. nà ta va ta thầm ma tha ru ya va ta ba hồ ba sa ti giờ cha a băng bị suốt toa na tham ma ca ye na bát sa ti sa ve tham ma tha ro hô ti yo tham ma nắp bà mát cha ti na ta wa ta tham ma tha ro ya wa ta ba ho ba sa ti yo cha âm bi sụt sụt to yo cha a băm bì suốt toa na thăm mang ca dê tà bát sa ti sa vê thăm ma thà rô hô ti yo thăm bà mát cha ti không phải gì nói nhiều mới xứng danh trì pháp những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp không phóng chánh pháp mới xứng danh trì pháp đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp Cổ kêu rồng ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng số thông.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 Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 259. Natta watta tham bhatta ya watta pahupa satiyo cha am appan pisu toa na tham măng kha na phát sati sa we tham matha ho ti yo tham măng nắp Machati, không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì Pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng Pháp, không phóng túng chánh Pháp mới xứng danh trì Pháp của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nata wata thamman tharu yawata bahu pasati yocha băng phi su toàn na tham măng ca ye na pan sa ti sa we tham ma tha ro ti yo tham măng nam pa man ja ti thuộc lòng dạo pháp nói nhiều mà không trì pháp gõ kêu rộng thùng ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông của hòa thượng giới đức con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tư nữ con kính tri ân đạo tràng Dạ sa thú Sittina Nam mô Bút Thaya Nam mô Tham Maya Nam mô sang Sankhaya Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng Con kính đảnh lễ tượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tây đức đại đức tuệ nhẫn con kính lễ tu nữ như pháp cô tu nữ tuệ duyên con kính chào toàn thể đạo tràng kính cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ con xin ôn bài câu pháp cú 259 ạ na ta wa ta tham ma tha ro ya wa ta ba hu và sát tí yo cha áp bằng tí su tòa na cà ye na pasati sa we ma tha ro hồ tí yo tham măng nắp bạ mạ cha tị không phải vì nói nhiều mới xứng danh chỉ pháp những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp không phóng túng tránh pháp mới xứng danh chỉ pháp bản dịch của hòa thượng thích minh châu thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không chỉ pháp kêu dũng thù ít nghe sở học có chừng mà chuyên chỉ pháp danh lừng suốt thông cổ thơ của Hòa Thượng Giới Con xin kệ câu 259 ạ Natawata Thamma Tharo Yawata Bahu Vasati Yocha Appang Pisu Tuana Thammang Kaye Napasati Sawe Thamma Hoti Yo Thammang Napachati Dạ con đã đọc xong ạ Con xin kính cảm ơn đại tràng ạ con xin nhấn nick lại cho đạo tràng Dạ, xà thủ, xà thủ, kính cảm ơn Nhung Phạm. Nam Mô Bích Hà Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lệ chư tôn đức như Pháp. Kính chào Đạo Tràng, dạ cảm ơn cô Sẵn Đông cho như Pháp biết được tín hiệu. dạ cảm ơn Nhung Phạm. Nam Mô Bích Hà Giá, sa thú sa thú đành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ nhẫn đại đức đại đức đã tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 259 như pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn những bàn tay xinh đẹp đã đưa lên để ôn bài hôm ngày hôm nay bây giờ thì đạo tràng chúng ta đã đến giờ học bài mới câu pháp quốc kinh số 260 trăm như Pháp kính mời Đạo Tràng cùng Như Pháp, Như Pháp nâng tâm thanh tịnh, cung tịnh Pháp Sư. Trước khi Đạo Tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ nhận giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Minh Mắt Thanh Á cho bài học. Nam Mô Bích Hà Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sangha Giá Nam mô ta sa pha bhagavato arahato samma sa Nam mô ta sa pha bhagavato arahato samma sa Nam mô ta sa pha bhagavato arahato samma sa hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh na nghiệp bương bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh ra ngà não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều nghe tranh pháp như người được ngọc nga nghe pháp nhiều chư phật gợi khen hữu sanh bí tuệ vô biên đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng thịnh Tham sư đăng đàn thuyết giáo a quỳ nơi đây tâm đạo tịnh thành ngưỡng mong tranh pháp tịnh thành, a ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như lai Và dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức tài nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng biên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh 260. Điều Pháp kính chúc đầu tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa và con kính nhân Bích Đinh Sư. Và <coughs> dạ, mọi thứ ngày hôm qua và hôm nay chúng cũng đã kết thúc rồi. Ừ. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu và hãy nào bắt đầu và khi nào chúng ta luôn luôn bắt đầu thì lúc đó cũng là kết thúc bởi vì chỉ có sát la hiện tại mọi thứ giàu nó tốt đẹp đến bao nhiêu thì chúng cũng không còn quan trọng gì nữa chúng đã trôi vào quá khứ vô tận và không bao giờ sanh khởi trở lại dầu ngày hôm qua hay ngày hôm nay có thất vọng có thất bại đến bao nhiêu thì chúng cũng đã chấm dứt không còn tồn tại gì nữa cả và bây giờ cũng chỉ là các quẩn đang sanh khởi ở ngay đây hiện khởi ngay bây giờ một ngày trôi qua hầu như tất cả chúng ta đều chìm trong vô minh sau cái thấy nghe ngửi đếm đụng xúc chạm rất đổi đơn giản bình thường nhưng thật khó thay để hiểu được cái thấy chỉ là cái thấy cái thấy không phải là đàn ông đàn bà Thật khó thay để hiểu đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác. Chúng không phải là đàn ông, đàn bà. Chúng không có sầu, bi, khổ, ưu ai. Chúng chỉ là một màu của một tứ đại hiện khởi và rồi biến mất. Thật khó thay khi mà hiểu được âm thanh chỉ là âm thanh. Hàng ngày những cái cứng, cái mềm sanh khởi suốt cả ngày nhưng hầu như không có một chút chánh niệm nào về chúng liệu rằng cái cứng nó có thay đổi thành cái mềm được không không mãi mãi chúng không bao giờ thay đổi được nhưng chúng vẫn đang ở đó để chờ cái hiểu biết nhưng hầu như chúng ta đã quên giáo pháp của đức phật về nói về các đặc tính sanh khởi trong đời sống này nó chính là khổ uẩn mà nó cũng chính là sắc uẩn nó cũng chính là thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn luôn luôn sanh khởi và hoại diệt trong từng sát na. Thế giới sanh khởi khi cái thấy sanh khởi, khi cái thấy diệt đi, thế giới đã đã diệt đi hoàn toàn. Khi cái nghe sanh khởi thì thế giới lại sanh khởi, cái nghe diệt đi thì thế giới đó lại diệt đi hoàn toàn. Khi cái ngửi sanh khởi thì thế giới sanh khởi và cái ngửi diệt đi thì thế giới lại diệt đi. Khi sự xúc chạm sanh khởi thì thế giới lại sanh khởi, sự xúc chạm diệt đi thì thế giới đạo diệt đi từng xác la thật ngắn ngủi và vô thường chúng đã là như vậy các pháp thì không hề thay đổi bản chất của chúng nhưng để hiểu được tính chất vô thường của chúng thì chỉ nhờ vào sự nghe pháp một cách đúng đắn và phát triển hiểu biết để hiểu dần ra chúng đang có mặt ở ngay trong đời sống này nhưng chúng rất là tiềm ẩn và chúng đã bị vô minh che đậy lại à, từng sắc la hoàn toàn ở đó không có một ai không có một con người nào cả chỉ có các dòng pháp trôi chảy phiên liễn hết thiện rồi lại bất thiện hết thấy rồi nghe hết nghe rồi ngửi hết ngửi rồi xúc chạm quý vị có cảm thấy đó là một sự thật không à và nó không còn gì cả chính vì vậy pháp hữu vi đức phật dạy mới đáng nhàm chán à, nhưng mà thật khó thật khó thay để thấy chúng như chúng là và chúng đã được chấp thủ thành nhiều thứ à, ở trên đời này chính vì điều đó mà chúng ta cần phải nghe diệu pháp cho thật đúng đắn để thấy ra các pháp trong đời sống hoàn toàn vô ngã và không có một ai kiểm soát và không có một ai thực hành cái gì cả mà chỉ có các pháp sanh khởi bởi duyên duyên của chúng và rồi diệt đi hoàn toàn và giờ đây chúng con xin đảnh lễ ân đức tam bảo à, và xin chia sẻ câu kệ pháp cú này Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Demi Swakato Phagawata Thammo Thammang Namasami Supatipano Bhagavato Sāvaka Sankho sangkhang Namasami Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đành lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo Đức Thế Tôn đấng toàn chi diệu giá vô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 quyến thuộc, chư dạ xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, xuất Sanh, Ngạ Quỷ, Tư Dân, Atula, Diêm Chúa, và kính chư phước nằm này đến tất cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần, ở xa, xin quý Ngài, quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để được sang lạc tấn hóa lâu dài và luôn luôn tinh tấn học và hành theo diệu pháp của Đức Thế Tôn ngõ hầu sớm chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau Nam mô Bụt Tha giá. Hôm nay chúng ta học câu kệ số 260 Chúng con xin đọc một lần. Nate nat thero soho tí. Ye nasa panitang siro. Paripakko vayo tassa. Mô khát Chino Tivuchati không phải là trưởng lão. Nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Vậy chúng ta thấy ở đời cũng vậy, có nhiều người họ sanh ra cho đến già, đến chết. Nhưng mà cái đầu của họ không có phát triển được, họ chỉ phát triển cơ bắp và thịt thôi. Họ ngu đần và đó là những cái ác nghiệp của họ à, đó là những cái phiền não à, do tích lũy nhiều đời à, mặc dầu họ cũng sanh ra làm người nhưng mà họ thua cả những đứa trẻ chúng ta biết là có những cái người trẻ tuổi bảy tám tuổi đó là thần đồng là những cái nhà âm nhạc nổi tiếng hay là nhà à, nhà tiên tri hay nhà bác học ừ. thì trong ở đời cũng vậy mà trong chánh pháp của đức phật cũng vậy như chúng ta thấy ở trong kinh điển thì ngài Sari à, ngài Tiết Xá hay là ngài à, Sari Sú Khá mới 7 tuổi thôi à, ngài đã là vị A La Hán à, lộng tận thông rồi và chúng ta biết là ở Việt Nam của mình ấy, thì chúng ta biết là ngài Giác Nguyên ngài có 6 tuổi thôi là ngài à, đã thuyết giảng diệu pháp rồi à, rất à, các cô các bác thời đó lớn tuổi cung kính thậm chí à, vừa bế ngài lên ẩm ngửa ngài bán đến trên ghế rét thì rơi xuống nhưng mà à, các ông các bà các cô đã đảnh lễ rồi để chúng ta biết rằng là đó là do gì do phước cái quả phước, phước đời các ngài đã tạo à, cái nhân duyên cái phước đức tuy rằng ngài sanh ra đời này tuy nhỏ nhưng mà cái trí tuệ cái à, cái nghiệp nó đã thù thắng thì cũng vậy à, ở cái chùa à, viên không cũng vậy à, có một cái chú sa, à, có một cái vị sa di mới à, sáu à, bảy tuổi thôi à, của à, em của chú giáp á, thì à, tên là thiện đăng á, à, đã học hết à, những cái kinh và thậm chí kinh chuyển pháp luân là thuộc lào lào vậy đó à, thì à, rất là được à, thậm chí chư tăng cũng thương kính à, à các cô à, các bác à, thì chúng ta biết được mà như vậy thì tuổi tác cao nhưng mà ngu dốt à, Ờ, thì à, thì sống chỉ đến bạc đầu chỉ ăn à, no như là heo no bụng thôi chứ không có ờ, làm được một cái gì cho đời thậm chí là, là nhiều người sanh ra tuy làm con người nhưng mà nhậu nhẹt bê tha không có đem đến cái của cải tài sản gì cho gia đình cho vợ con gì cả à, thì cũng vậy trong giáo pháp của đúng Phật cũng vậy à, có nhiều người cũng đi xuất gia nhưng mà do cái ác nghiệp do những cái phiền não chi phối và do cái sự biến nhát à, họ không có học hành tìm hiểu lời dạy của đức phật và không có tinh tấn à, trong cái chuyện mà đào luyện à, tâm trí của mình thì đầu là họ trong chùa họ mặc y vẻ bên ngoài thật là đẹp đẽ tướng mạo thật là trang nghiêm nhưng mà họ không hiểu gì về năm uẩn họ không hiểu gì về tứ thánh đế họ không hiểu gì về À, pháp về luật họ không hiểu về giới định tuệ họ không hiểu về à, họ không hiểu về về tứ thánh đế hay là về tứ niệm xứ à. kinh kệ họ không học thì họ sống họ chỉ ừ. chỉ là mặc chiếc y vậy thôi sau khi chết thì họ sẽ không đạt được cái đức hạnh và cũng không và sau đó thì họ sẽ đi vào những cái cái cõi khổ ừ. như vậy thì chúng ta thấy được rằng là à, đức phật à, đã đức phật không phải à, nói rằng cái người đó sống ở trong chùa lâu lắm à, già não liên à, thì được gọi là trưởng não trong giáo pháp của đức phật trưởng não của giáo pháp của đức phật đó là cái vị tỳ kheo phải trang bị đầy đủ uh, kiến thức về pháp học rồi à, ứng dụng à, trong cái sự hành pháp trong đời sống hàng ngày và luôn luôn phải tinh cần tinh tấn để quán xét để thấy ra lý tứ thánh đế và chứng đắc tứ thánh bảo thì giàu việc là 10 tuổi 20 tuổi ừ, hay là 100 tuổi ừ, thì vị đó cũng được gọi là vị trưởng lão ừ. còn nếu như mà chỉ sống năm bảy năm mặc y à, được năm bảy chục hạ nhưng mà À, giới luật không thông hay là pháp học pháp hành à, mà thực à, không có thực hành không có tinh cần trong dự pháp thì Đức Phật cũng không có tán thán cái người đó và ngài chỉ nói là cái cái người đó được gọi là trưởng lão ngu, lão ngu. mặc dầu thì chư tăng luôn luôn cung kính các cung kính mình với cái sự lớn hạ nhưng mà nhưng mà trong cái cái cái cái bản thân của mình á, thì cái cái tố chất à, cái cái cái, cái tố chất của cái phần tâm linh á, nó không toát ra được để cho một cái sự à, để để có được cái cái cái phẩm hạnh đáng cung kính từ nơi mình tức là mình thực sự đáng được cung kính từ mình à, có thể là người ngoài người ta không có cung kính mình à, nhưng mà cái vị mà có giới luật có pháp hay là có hạnh à, thì tự nơi mình biết À, thì chính mình sẽ biết được cái nơi cung kính tự nơi mình à, có nhiều người thì à, các bậc thánh thì không được những cái người khác cung kính à, nhưng mà ngài vẫn là bậc thánh như vậy là ngài vẫn có được cái pháp cung kính à, ta pháp đáng được kính đó là cái pháp kính tức là ngài có được cái cái hương vị chánh pháp từ nơi tâm còn đôi khi có những cái ác nghiệp mà trong đời sống đó ngài không được ai cung kính cả nhưng mà trong tâm của ngài thì ngài vẫn có cái pháp cung kính đó ngài vẫn xứng đáng là cái pháp được làm trưởng lão à, chứ không phải là người ta chê ngài nhiều tất cả mọi người chê ngài rồi ngài không không được cung kính à, thì chúng ta phải nhớ cái à, cái điều đặc biệt là cái chân pháp nó nó nằm ở cái cội gốc của nó ừ. ờ, chúng con xin đọc một lần à. nát tê nát thê rô khu tít ye nát sát patitang siro paripakko vajyo tassa mô khát chino tivuchati không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu như vậy một vị trưởng lão là phải có đầy đủ pháp học pháp hành à, nếu phải tiến tới được pháp hành à, ngài phải biết hướng dẫn các cái chúng đệ tử học kinh học luật à, hành trì pháp thì mới được gọi là bậc trưởng lão à, chứ còn bậc trưởng lão mà à, có những vị á, thì thậm chí là tu 10 năm rồi cái biên đú cái y cũng cũng cũng không có biết được cái từ biên đú nữa thưa quý vị có nhiều vị ở bên bắc tông qua mà vị đó không chịu học kinh à, vị đó chỉ thích đi tu thiền rồi à, vị đó về thì vị đó kể hết trường thiền này trường thiền kia nhưng mà cái biên đú cái y thôi vì đó bốn hàng vị đó cũng không có thuộc cái đú ý à, măng biến đú cấp tăng các đô hí nữa à, nếu một cái từ đó à, thì chúng ta thấy cái đó là không thể chấp nhận được trong một cái vị tỳ kheo thì huống chi là những cái khác à, thì chúng ta biết là để trở thành một vị tỳ kheo á, là trở thành một vị tỳ kheo đã khó rồi mà trở thành một vị trưởng lão đầy đủ đức hạnh à, quan ừ, nghi tế hạnh cả lời ngoài ngoài thân được trang nghiêm nhưng mà trong thân à, là phải có cái diệu pháp à, nó nó nó được tỏa sáng ở trong đó nữa mới được gọi là vị trưởng lão còn nếu như ở ngoài thân có giới hạn về vẻ bên ngoài à, thì cũng chưa đủ để trở thành một vị trưởng lão trong giáo pháp của đức phật vị trưởng lão là phải biết được cái con đường tứ niệm xứ một cách đúng đắn và có thể tiến hành và có thể chứng đắc được sơ đạo nhị đạo tam đạo à, và tối thiểu vì đó cũng phải biết được rằng là mình tu tập chắc chắn cái con đường này có đầy đủ đức tin và nếu kiếp này mình không có đắc đạo quả mình cũng biết được rằng là do à, do nghiệp và do ba năm mật nó chưa đủ đầy mà vì đó phải thông được tứ niệm xứ à, à, thì cái đó mới được gọi vị trưởng lão ừ, chứ không phải là vị trưởng lão là chỉ là là mặc chiếc y rồi là tuổi tác cao rồi gọi là trưởng trưởng lão ừ. ừ vậy thì chúng ta biết à, thời buổi ngày xưa thì à, các ngài rất là học chăm học và cũng vậy bây giờ mà nếu mà các sư không chăm học à, thì cũng sẽ thua các người cư sĩ rất là xa xa đến diệu vợi luôn ừ. bởi vì bây giờ thông tin rất là nhiều và nếu như mà một vị sư mà à, không có không có pháp để à, để lương não thì mình rất là tủi hổ à, khi mà mình thấy các cái ờ, cư sĩ họ rất là giỏi ờ, thông thuộc ờ, rất là nhiều pháp à, như vậy thì chúng ta biết rằng là à, lời dạy của đức phật đó, luôn luôn là mang đến trí tuệ à, ở trong mọi trường hợp thì chúng ta đều thấy về nhiều mặt rất là lợi ích do đó mà đức phật không có tán thán cái người vào đây đắp y rồi là mình sống lâu năm ờ, lên à, lên hòa thượng ừ, lên hòa thượng ừ, để nhận những cái của tiền bạc cúng dường cũng có à, đức phật à, vị trưởng lão ở đây là phải đầy đủ à, đầy đủ à, giới định tuệ à, đầy đủ cả cả về à, về cái phẩm hạnh ấy, mới được gọi là trưởng lão dầu cho đầu của vị ấy có bị bạc tóc à, không vì thế mà trở thành vị trưởng lão vị có tuổi thọ đã được chính mùi ấy được gọi là già nhưng mà trong cái già của vị đó thì vô vị như vậy thì chúng ta thấy có nhiều cái vị tỳ kheo nếu mà không biết tu tập vào trong này lớn tuổi chỉ là những người mà ở gia có vợ có con để buồn tuổi cái gì đó vào trong chùa xuất gia cái thời gian cuối đời nhưng mà này ương ngạnh không có nghe lời không có chịu học Phật pháp thì về già đó chị đem cái ương ngạnh chị đem cái sự ngã mạn cái sự cống cao à, mà không có thu lượm được cái lời dạy của Đức Phật à, thì cái cái cái người đó ừ, rất là tai hại ừ, rất là tai hại và đời sống của vị đó chỉ là vô vị thôi còn một vị trưởng não khi mà à, ngài sống từ nhỏ à, trong chùa mà à, lớn lên ngài chuyên chú học hành cho tới khi mà ngài già thì chúng ta thấy à, càng ngày các ngài càng đức độ mà có tỏa sáng à, tỏa sáng đến tất cả hội chúng cư sĩ hội chúng chư tăng hội chúng chư thiên như chúng ta thấy như là ngài hộ pháp như này chúng ta thấy như là sư ba giác giới như là chúng ta thấy như là à, à, chúng ta thấy như là ngài viên minh này kia chúng ta thấy à, là toàn là những cái bậc à, à, long tượng để mà chúng ta à, nương nhờ thì chúng ta cũng phải phấn đấu làm sao mà được như các ngài và hơn các ngài thì rất là điều đó là rất là vô cùng quý báu bởi vì à, giáo pháp của đức phật à, là cần phải có tăng chúng tài đức vẹn toàn luôn luôn bồi các cái đức hạnh và trí tuệ để mà à, là cái à, là cái giường cột à, mà dẫn dắt à, chúng sanh từ đời này qua đời khác để mà à, chấm dứt cái vòng sanh tử trầm luân này thì đây, đây là cái câu mà à, Đức Phật à, nói về cái vị à, trưởng lão thế nào là vị trưởng lão à, cái từ ờ, tiếp theo là cái từ nát ờ, tê đá thì chúng ta biết rồi ha cái từ thero ờ, thero thê đá là một cái danh từ nam tánh chia theo chủ cách trong câu kệ này là vị trưởng não ừ. trưởng não vậy chỉ vị trưởng não ở đây là vị gì à, vị đó bất cứ vị nào mà đắc a la hán thì vị đó đều là vị trưởng não hết dầu là 7 tuổi 8 tuổi 10 tuổi hay cho đến 100 tuổi thì đều là vị trưởng não hết à, còn nếu mà trong hạ lạc à, à, các vị tỳ kheo à, thì tức là cái vị mà từ 10 hạ trở lên thì trở thành những cái vị trưởng não tức là cho những cái vị tỳ kheo à, vị à, 10 hạ mà có thông thuộc à, luật đầy đủ à, mà cho được à, cái vị tỳ kheo tu tập cái vị cư sĩ tu lên tỳ kheo lên bậc trên tu tập cái vị đó cũng được gọi là vị trưởng não còn à, từ năm vị từ một hạ cho tới năm hạ cho tới 10, đến gần 10 hạ thì vị đó trở thành một vị đại đức à, thì gọi là đại đức à, nhưng mà vị đó cũng phải à, xứng đáng là cái vị đại đức còn cái tên gọi là đại đức không thì đã chưa có đủ ừ. nhưng mà bất cứ một vị nào à, tu tập tứ niệm xứ à, mà thông thuộc được tứ niệm xứ thì vị đó trước sau thì cũng trở thành vị trưởng lão bởi vì vị trưởng lão ở đây là gì là vị đó đã đoạn tiện đoạn tận được cái thế lực ma tức là thế lực của phiền não vậy chỉ có tứ niệm xứ à, ai đi trên con đường tứ niệm xứ này thì người đó sẽ trở thành trưởng lão mà thôi người không bước vào được tứ niệm xứ thì chưa trở thành một vị trưởng lão đích thực được à, còn phải còn phải vân tập một thời gian dài nữa ừ. rồi cái từ dê nát sát nó là một cái hợp từ dê đá cộng với át sát ừ, dê lá là giá nó là một cái đại từ quan hệ à, thuộc trung tánh và ở đây câu kệ này nó theo sở dụng cách là bởi cái ấy bởi cái ấy cái từ bát à, ni tăng bát ni tăng là bát ni tá đó là một cái tính từ trung tánh là chia theo chủ cách là tóc bạc ừ. tóc xám cho ừ, tóc xám cho siro sira sira là một cái danh từ trung tánh à, chia theo chủ cấp trong câu kệ này là cái đầu à, cái đầu ừ. như vậy à, cái đầu phải có trí tuệ kìa chứ còn cái đầu bạc không ấy thì thì nó không xài được rồi tiếp theo nữa là cái từ à, Paris Pacu nó là một cái hợp từ Paris cộng với Pascal là một cái à, một cái tính từ thuộc tính từ nam tấn à, câu kệ này chia theo chủ cách là đã được chín mùi đã à, đã già cả lớn tuổi à, cao niên già cả lớn tuổi cao niên cái từ à, quá rô quá giá là một cái danh từ nam tấn chia theo chủ cấp là tuổi thọ hay là mạng sống mạng sống mạng sống à, cái ở những cái trường thiền người, người ta hay để cái từ à, đa ná cái từ cái gì má vô này nè à, là tức là à, cái tuổi thọ đó do chư tăng đó. Ừ. quá vô là một cái danh từ đăng tánh à, chia theo chủ cấp là chỉ cho tuổi thọ hay là cái mạng sống ừ từ à, mô khá uh, à, mô khá chino mô khá cộng với uh, china nó là một cái nhóm từ nam tánh thi theo chủ cách uh, hôm nay có mấy chú thợ chú uh, đang xây mấy cái cốc ở chư tăng chú ở trong chùa nhà chú ở xa nên là hơi ồn một chút xíu quý vị thông cảm đó là một cái nhóm từ nam tánh khi theo chủ cách là ông già vô vị ông già giống tuếch ừ, ông già giống tuếch ừ. tức là vị đó sống mang y thôi chứ mà trong tâm của họ là giống tuếch ừ, giống tuếch tức là họ không biết à, những không có à, biết được những cái pháp trong đời sống hàng ngày họ sống chỉ ăn ngủ và à, là đi đây đi đó qua ngày thôi chứ họ không có thẩm nghiệm lời dạy của Đức Phật à, xuyên qua cái đời sống cái nghe người nếm sụp nếm đụng xúc chạm trong đời sống này ừ. và sống vô minh vô trí với à, với những cái pháp hiện diện à, xung quanh mình là cuộc sống của chúng ta đa phần là như vậy từ sáng tới chiều hết kiếp này qua kiếp khác các pháp thì ở trước mặt chúng ta nhưng chẳng bao giờ có một sự hiểu biết nào về chúng cả. các ngài ăn trở thành bậc a la hán còn à, phàm phu hữu học à, ăn thì thành tứ niệm xứ à, còn cái kẻ ngu ăn thì thành ngạ quỷ thành súc sanh thành atula à, quý vị cũng là cái ăn à, cũng thế chúng ta thấy cũng là cái ăn người ăn thành thánh nhân người ăn thành à, người ăn thành từ phàm phu trở thành bậc đức hạnh cũng người ăn đó cũng là vật thực đó người ăn trở thành dạ xoa người ăn trở thành atula người ăn trở thành ngạ quỷ rồi ừ. cũng là cái ăn thôi à. rồi quý vị thấy à. người ăn này thấy đây là tứ đại đây là đất nước lửa gió à. đây là à, đây là cái vật à, đưa vào cái thân bất tịnh này sẽ làm ô uế vì đó nhàm chán ly tham đối với thức ăn còn kẻ ăn thì khen ngon ham thích mong mỏi ước ao khát khao không có thì giận hờn buồn bực vậy đó à. thì, à, thì cũng à, cũng là cái pháp đó phải không à, cũng là cái tứ đại đó mà người đụng vào nó trở thành thánh nhân người đụng vào nó thì trở thành tham ái đụng vào nó trở thành ngạo quỷ người đụng vào nó trở thành a tu la Ừ. cũng là cái đụng thôi nhé ừ, ừ. cũng là cái đụng thôi quý vị có thấy vi diệu không à, quý vị không, thấy cái thấy cái nghe là vi diệu sao rồi ờ, tiếp theo nữa à, là một cái từ mô khác là tính từ chống rỗng rỗng tuếch vô vị cái từ chim ná là căn của nó là căn chi nó chi theo quá khứ phân từ và từ nguyên mẫu của nó là uh, chi tất tí ha chi, chi tất tí à, và nó chi theo quá khứ nên là nó được là là chin nát ừ, là đã già à, đã phai màu cuộc sống tàn lụi rồi ừ. và đó là những cái từ ngữ của cái bài học này và ở đây câu kệ ngài thích minh châu ngài dịch là không phải là trưởng lão ừ. nếu cho có bạc đầu người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu Đấy. Ừ. Ừ. chúng ta biết đó, người trí đó càng già thì trí tuệ nó càng tăng trưởng nhưng mà người ngu đó càng già nó càng ngu à, lú lẫn rồi chúng ta thấy hai cái điểm đặc biệt chúng ta thấy cái đức Phật trong cái bài kinh gì, bài kinh đại sư tử hống hay bài kinh gì đó nhớ không nằm bài kinh trung bộ đức Phật dạy đó. con của ta à, là chỉ cho các bậc a la hán giàu là 120 tuổi mà có khiên ta đi chăng nữa à, đối với ta về tứ niệm xứ à, thì ngài có thể giảng giải không biết mệt mỏi không có cái sự quên và lầm lẫn chánh pháp thì đó mới được gọi là trưởng lão ừ. và câu kệ này được Đức Phật thuyết người trẻ có thể là trưởng não như chúng ta thấy trong kinh điển cái vị sa di như ngài xú khá này ngài tiết xá này à, rất là nhiều à, ừ. cái câu kệ gì câu kệ gì nói là ngài tiết xá à? à, người chị thủy dẫn nước à, đó là nói về ngài xuất khá người chị thủy dẫn nước người làm tên nắng tên người thợ mộc uống ván kẻ trí điều phục tâm à. ngài mới 7 tuổi thôi nhưng mà ngài điều phục tâm của ngài diệt tận tham sân si ngài đã trở thành bậc trưởng lão rồi được chư tăng các bậc a la hán lớn tuổi cung kính nữa à. như vậy các ngài cung kính các ngài cung kính các bậc trí cung kính nhau bằng gì các ngài cung kính nhau chính là cái pháp tánh ở trong tâm của các ngài các ngài biết được à, cái tướng à, khi mà một vị đã hiện tướng giải thoát à, các ngài thoát nên các ngài biết chứ không phải là cái chuyện lớn tuổi hay là nhỏ tuổi và đương nhiên ở trong tăng chúng thì vị nhỏ tuổi đương nhiên là dầu là vị đó mình có tu trước hay chăng nữa nhưng mà khi nói chuyện với vị lớn tuổi à, cũng không nên là à, mình tỏ thái độ mình là một cao hạ mà ở đây chúng ta thấy được là một vị trưởng lão thì trong chánh pháp của Đức Phật dầu là vị đó nhỏ nhưng mà kinh kệ thông thuộc à, rồi à, pháp học pháp hành à, có đầy đủ năng lực và các ngài à, thông thuộc chia sẻ à, và thậm chí là các ngài à, truyền đạt cho cả những cái vị lớn hạ lâu năm như chúng ta biết ngài thiền sư tê chánh lý giá đó lúc mà ngài hai mươi mấy tuổi đó thì ờ, ngài ờ, mới có một hạ thôi nhưng mà ngài dạy thiền những cái vị mà những cái vị tỳ kheo thậm chí là hai ba chục hạ hai ba chục hạ ngài hướng dẫn những vị tỳ kheo đến hai ba chục hạ là chuyện rất bình thường vì sao vậy ờ, vì chỉ khi nào các ngài có cái pháp chứng đó các ngài mới có đủ cái cái cái thẩm quyền để mà dạy về về pháp được thôi chứ còn chúng ta mà không chưa có hiểu pháp được từ lê tâm của mình không có cách nào mà chúng ta đi ra dạy thiền được hết mà chúng ta có dạy chăng dạy cái gì chăng nữa rồi ta cũng sẽ phá hoại và đổ bể hết tốt nhất là chúng ta kiên trì nghe dự pháp ừ. Ừ. và nhiều người đã lầm lạc ở cái điểm này ừ. và thời buổi bây giờ chúng ta thấy à, trường thiền ở khắp nơi và phương pháp thiền à, vô vàng cái đó không phải là tốt đẹp gì cả chúng ta nhớ là cái là giáo pháp của đức phật đang bị biến hoại đang bị biến hoại giáo pháp của đức phật phải thực sự hiểu để giải thoát chứ không phải là để hư danh à, để hư danh như vậy thì người trẻ có thể là trưởng lão và người già cũng có thể là trưởng lão tùy theo tùy theo là à, khi mà các vị đó được à, học hành được nghe diệu pháp và vị đó tinh tấn hành trì và đầy đủ ba năm mật à, các ngài đầy đủ những cái đức hạnh sanh ra không có bị nghiệp chi phối xuất gia trong giáo pháp của đức phật Ờ, các ngài tu tập ờ, và đạt được những cái sơ thiền nhị thiền tam thiền hay tứ thiền hay là cái tuệ danh sắc rồi cho đến sơ đạo nhị đạo tam đạo và tứ đạo thì đây là những cái những cái bậc mà ờ, bậc là xứng đáng là cái vị trưởng não trong giáo pháp của đức phật ở bất cứ lứa tuổi nào và thậm chí là cả những người cư sĩ có được những cái pháp tánh này cũng được gọi là các bậc trưởng lão trong chánh pháp của đức phật người trẻ có thể là trưởng não không phải là trưởng não và cái câu chuyện này à, khi được đức tôn ngài ngự ở kỳ viên và ngài thuyết cái bài pháp này liên hệ đến à, liên hệ đến uh, vị trưởng não tên là Nakun Takat Phát Đi Giá một ngày nọ thì à, tôn giả Nakun Taka vào làm thị giả và hầu Đức Phật và khi vị này ra đi à, thì à, có 30 cái vị thầy tu ở trong rừng đến nhìn thầy đến nhìn thấy thì các vị này vào gặp Phật và đánh lễ rồi các vị lui ra một bên để ngồi xuống Lúc bấy giờ thì Đức Phật à, thấy 30 thầy đều có khả năng chứng đạo quả A-la-hán. Và Ngài bèn nói, các ông có thấy một vị trưởng não vừa đi ra không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, các ông không thấy ư? Chúng con chỉ thấy một sa di. Này các tỳ kheo, đó không phải là sa di đâu, đó là một vị trưởng não Người ấy còn quá trẻ thưa Thế Tôn. Tông gọi người nào là trưởng não chỉ vì họ già. Như vậy là giáo pháp của Đức Phật đó. Ai mà nếm hương vị giải thoát mới được gọi là vị trưởng não đích thực. Còn nếu là phàm phu thì chúng ta phải tinh tấn học hiểu trong giáo pháp của Đức Phật. Giới luật cần mỗi ngày cần phải thăng hoa, à, thiền định, à, thiền an tịnh, và trí tuệ của tứ niệm xứ cần phải được phát triển ừ, thì mới xứng ừ, danh là vị trưởng lão ừ. còn nếu không thì chỉ là cái đại họa cho Phật pháp thôi chứ không không có ích lợi gì cả như vậy à, này các tỳ kheo đó không phải là vị sa di đó là một vị trưởng lão người ấy còn quá trẻ thưa thế tôn Phật nói ta không gọi người nào là vị trưởng não chỉ vì họ già ừ, chỉ vì họ già và ở đây chúng ta biết là lúc mà Đức Phật mới đắc đạo các vị vua chúa khi mà Đức Phật mới 30 năm tuổi 36 tuổi ngày về Hoàng Cung và à, ai cũng Ngài không có đảnh lễ ai cả thì các vị mới nói là tại sao ờ, Sa môn cơ tâm ma này còn trẻ tuổi mà hỗn hào các vị trưởng não như vậy không đáng được đảnh lễ à không có đảnh lễ thì đức thế tôn dạy có bốn cái à, bốn cái điều mà chúng ta biết con rắn nhỏ này hoàng tử nhỏ này ừ. đốm lửa nhỏ này ừ, và vị sa môn nhỏ đó à. như vậy thì chúng ta biết nè 7 tuổi nhưng mà vị đó có đầy đủ đức hạnh ừ. có nhiều người xuất gia nhưng mà cả đời do ác nghiệp do phiền não chi phối nhưng không có đức hạnh gì cả ừ. không có đức hạnh gì cả ừ. thì cái kiếp đó vị đó cũng không được gọi là vị trưởng lão ừ. nhiều lắm thưa quý vị nhiều lắm à, chúng ta đừng có nghĩ rằng trong chánh pháp của đức phật rồi à, mọi người mọi chư tăng mọi vị đều tốt đẹp nó có như vậy thưa quý vị nên trải qua rất nhiều kiếp sống rất nhiều các loại phiền não khác nhau à, không phải là chúng ta mặc y không phải chúng tôi mặc y là ừ, là tốt đẹp không phải không phải thưa quý vị không phải đâu à. trong thời đức phật thì chúng ta đọc tạo luật chúng ta biết rồi muốn chi là đức phật không còn tại thế và thời bây giờ cũng vậy thời nào cũng vậy hết người thì bị ác nghiệp chi phối người thì phiền não chi phối tất cả pháp nó là vô ngã do nhân duyên à À, có bậc thì đang tiến à, có bậc thì à, thụt lùi ừ. tất cả đều do duyên của các thanh khởi nên là chúng ta phải suy xét tại sao đức phật ừ, chúng ta phải cung kính chư tăng là chư tăng ở đây là gì là các bậc phật hạnh các bậc thánh tăng này như vậy đó còn à, chư tăng thì có phàm phu có vị phàm phu hữu đức có vị phàm phu đang tiến tu tứ niệm xứ có vị thì à, đang chứng đắc tu đầu quần vân vân à. có vị à, thì do ác nghiệp à, chi phối rất là nhiều à. khi mà chúng ta hiểu pháp như vậy thì chúng ta mới tỏ tường à. chúng ta không bị những cái lỗi lầm và chúng ta cũng không bị à, chúng ta cũng không có quá khắc khe ừ. là chúng ta bắt buộc à, những cái vị đó phải như thế này hay phải như thế đời sống của pháp nó không nó không vận hành theo cái cái ý của chúng ta được à, các pháp nó vận hành theo nhân và duyên của chúng thậm chí là các vị thánh hữu học thì cũng chỉ có cái khoảnh khắc tốt cái khoảnh khắc bất thiện thì cũng không thể nào là cái khoảnh khắc là vị thánh được cả chỉ có lúc mà tâm sơ đạo thôi khi mà tâm sơ đạo sanh khởi rồi thì lúc mà các cài khởi lên tham dục thì lúc đó cũng là tâm bất thiện là pháp bất thiện chứ nó không là pháp gì khác được à, nó không thể nó không thể là là, là, là, là cái pháp đó ừ, là nó khác được không, không có chuyện đó xảy ra khi mà chúng ta hiểu được các pháp á, thì chúng ta không còn chấp trước chính vì không còn chấp trước á, thì chúng ta dần dần mới thấy ra các pháp như vậy thì đức phật à, không có lấy cái hình tướng à, để làm à, cái sự hướng dẫn hay là không có lấy hình tướng để mà để mà làm cái biểu tượng ừ, mà đức thế tôn lấy giáo pháp lấy chánh pháp ừ, chỉ có người nào thực hành chánh pháp chỉ có người nào tu tập cái con đường tứ niệm xứ tứ thánh đế này ừ, chuyên cần tinh tấn hết kiếp này qua kiếp khác ừ. đạt được tu đầu vườn tứ đàm a la hàm thì đức phật dạy đây mới là vị trưởng não à. vị trưởng não trong trong giới vức của của giáo pháp của thánh mà thôi không vì không phải vì trưởng lão dù tuổi cao bạc đầu không tịnh hạnh tu trì tôn xưng bậc hòa thượng gọi xuông có ích gì gọi xuông có ích gì có nhiều vị à, xuất gia làm tỳ kheo nhưng mà à, cũng đã biết là tâm tánh thì nó là phiền não mà nó vô cùng là sang tham ừ. Ừ. có nhiều loại sang tham lắm thưa quý vị có những cái loại sang tham nó thô có cái loại sang tham nó rất là ngầm nó dữ dội ừ. chứ không phải là chúng ta nghĩ đơn giản và trong chánh pháp của đức phật à, đôi khi là à, Đức Phật ví cái vị có nhiều vị tỳ kheo đức phật ví như kẻ trộm vậy đó. cướp ừ. đó. À. kẻ cướp ở đây này không có giết người chứ à. cái đó là một sự thật mà, mà đức phật dạy chứ không phải là chúng ta ấy gì cả ừ. đức phật dạy cái vị tỳ kheo á à. có những vị là kẻ trộm à. kẻ trộm kẻ cướp như vậy trong tăng chúng cũng vậy à, nó có vô vàng những cái à, cái pháp mà nó nó nó bất thiện à, từ những cái ngũ ẩn từ những cái nghiệp lực từ những cái phiền não xa xôi hay là à, do cái sự thân cận trong kiếp này như vậy trong loài người của chúng ta nó có đủ tất cả các loại à, thành phần hết do đó mà à, vậy chúng ta phải lấy cái tông chỉ lời dạy của Đức Phật à, để mà kiểm chứng ừ, như vậy Đức Phật không có nói rằng cái người đó lớn tuổi già não thì được gọi là trưởng não mà cái trưởng não ở đây là các ngài phải có trí tuệ đức hạnh phải thông hiểu được lời của Đức Phật ừ, phải có chi túc phải có thu thúc luật căn ừ, phải có cái phải có cái đường hướng tu tập đúng đắn để xả ly ly tham để viễn ly thì mới được gọi là vị trưởng lão và ở đây thì chúng ta biết à, cuộc sống thì vô cùng là ngắn ngủi à, ngắn ngủi một kiếp thì không đủ cho chúng ta để thấy ra được thiện và bất thiện đâu ừ. một kiếp chỉ đủ cho chúng ta tăng trưởng vô minh thì rất dễ ừ. chứ để thấy ra thiện và bất thiện là vô cùng khó để thấy ra cái thấy là vô thường nghe là vô thường ngửi là vô thường và thậm chí một kiếp sống mà để gặp được bậc hiền trí thôi là cái kiếp đó là cái kiếp đó là chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp đã từng nghe rồi bây giờ nó nhớ nó thấm đẫm vào tâm rồi cái dòng sanh tử đó nó mới mới mới chạm vào cái đời này chúng ta mới chạm vào các bậc trí được một trong bốn cái nhân của vị tu độ huần là trước tiên là phải gặp bậc hiền trí và nghe pháp từ bậc đó bậc hiền trí ở đây trong chánh pháp về đức phật hay là chánh pháp nhưng mà bậc hiền trí ở đây chúng ta phải gặp là các bậc chư tăng hay là người cư sĩ à, mà thực sự biết được con đường tứ thánh đế này rồi nghe diệu pháp từ vị đó và thẩm sát và bất cứ bậc hiền trí nào thì chúng ta biết là chúng ta khi thân cận là chúng ta sẽ kiểm chứng vị đó thay đổi hoàn toàn các cái đức hạnh của vị đó à, rất là tự nhiên nhưng mà rất là trong sáng ừ. không có trên nghe nhiều pháp từ vị đó và tùy thuận pháp hành khéo như lý tắc ý như vậy là bốn cái nhân mà để trở thành vị tu đồ hoàng vậy chúng ta thấy một kiếp thì không có đủ cho chúng ta để thấy ra được các pháp như chúng là đâu đừng có ai nghĩ rằng ảo tưởng tôi thực hành cái thiền này hay thiền kia sẽ chứng được cái này cái nọ khi nào mà chúng ta chưa nghe đủ về cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày là vô thường là khổ là vô ngã thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nhân duyên nào mà phiền não sanh khởi và nhân duyên nào mà diệt trừ phiền não có phải tất cả mọi khổ đau nó đến từ mắt chúng ta không đến từ tai không đến từ mũi không đến từ thân của chúng ta hiện tại không hay là nó đến từ đâu nữa không nó chỉ là cái màu nó xuất hiện rồi nó biến mất thôi nhưng mà nó đã làm cho vô minh duyên hành rồi nó chỉ là những cái âm thanh vô thường đi qua tai rất là ngắn mũi thôi nó đã khởi lên vô minh duyên hành rồi nó chỉ là những cái mùi thơm hay mùi thúi nó khởi lên thôi rồi nó diệt đi thôi nó cũng đã là vô minh duyên hành rồi chứ không phải nó là một cái gì nữa thưa quý vị có phải là trong đời sống này chúng ta tiếp xúc với nó hàng ngày chỉ có các pháp cái là thực thì chúng ta luôn luôn bỏ quên nó còn cái không thực thì chúng ta luôn luôn nhớ về con người này con người kia à. câu chuyện này câu chuyện nọ ông này tốt bà kia xấu à nó cả ngày cả tháng rồi cả đời ừ. nhà tôi đẹp vân vân nhưng mà chúng ta có hiểu được có hiểu được một chút nào về chúng không nó nó xuất hiện đó nó xuất hiện trong đời sống hàng ngày ừ. nếu mà những cái này chúng ta không hiểu thì làm sao mà ừ, mà chúng ta làm bậc trưởng lão trưởng lão ở chỗ nào ừ một chút pháp không biết thì làm sao là trưởng não được thưa quý vị cái đó là trưởng tham chứ không có trưởng não được đâu hàng ngày chúng ta giờ đụng cái cứng cái mềm suốt cả ngày nhưng có khi nào chúng ta được chánh niệm thực sự về nó không có một khoảnh khắc nào hiểu nó không cái cứng liệu nó có thay đổi thành cái mềm trong quá khứ hay trong tương lai được không nó có trở thành cái gì được nữa không nó không trở thành được cái gì nữa cả nhưng mà khái niệm thì sao ừ. khái niệm thì quá khủng khiếp phải không ừ. cuộc sống là gì kiếp sau là gì <laughs> kiếp sau là ngày hôm qua những cái đã diệt đi vào hôm nay chúng ta đã bỏ lại kiếp sau là ngày mai vậy ngày mai có cái gì kiếp sau có thể là đêm nay có rất nhiều người đêm nay sẽ chấm dứt kiếp này và ngày mai nghiệp đã tái sanh ở một bào thai mới Có thể trong tăng chúng, kiếp sau vị đó có vị tu đầu vờn. Nhưng mà có vị đã thành những con rắn, thành những con lai, đã vào bào thai những con rùa. Ai biết được? Ai biết được? Nên đừng có dễ vui, đừng có phóng dật, đừng nghĩ mình là đại ca. Ừ. Đừng có nghĩ mình tài giỏi gì ở trên đời này. Kiến thức trong chánh pháp của Đức Phật thì nó cũng vô cùng tốt đó, nhưng mà nó cũng vô cùng tai hại. Nhưng một khi chạm tại thì vô minh mới được chấm dứt. Ừ. Trí tuệ nó chỉ lấy thực tại để phát triển mà thôi. Chứ khái niệm không bao giờ làm cho trí tuệ tăng trưởng được. do vậy chúng ta thấy dầu là thiền định có tới phi phi tưởng xứ chăng nữa nhưng mà chẳng bao giờ có thể đắc được đạo quả vì sao vậy vì hai pháp này nó khác nhau bạn đang ở trong thiền định bạn xuất ra khỏi thiền định thì thiền định nó diệt rồi làm sao bạn lấy hai cái sát na định lấy sát na của thiền định mà ghép vào sát na của định của thiền tuệ bạn dùng cái cách nào một tâm nó đã diệt đi hoàn toàn bạn chỉ bạn trả lời dùm tôi đi à, nếu bạn không có chánh kiến à, bạn chỉ mù mờ mà thôi ừ. hai sát na đó nó có gặp nhau một lần nào không nó có sanh chung được không mà đòi lấy cái này đắp vào cái kia à. tứ niệm xứ hoàn toàn là tứ niệm xứ thực tại trong đời sống hàng ngày pháp dẫn xuất thế gian ừ. nên là chúng ta cần phải hiểu biết rất là đúng đắn nhưng mà quả thật ừ, đời sống này không có gì khó hiểu bằng cái thấy cái nghe ngửi nếm xúc chạm trong đời sống hàng ngày là vô ngã đâu chúng ta nhắc nhở nhau suốt cả ngày chúng ta cũng không bao giờ mà có thể hiểu được nhưng mà chúng ta không nhắc về những cái này thì chúng ta luôn luôn quên và chúng ta luôn luôn nhớ rằng chúng ta không nhắc nhở nhau về cái này là chúng ta nhắc nhở nhau về tà pháp chứ không phải là chánh pháp nữa chúng ta nhắc nhở về cái sự thật này để chúng ta không còn nghi ngờ về chúng Đức Phật không có dạy cái gì ngoài cái thấy cái nghe người nếm đụng xúc chạm trong đời sống là vô thường là khổ là vô ngã là pháp duyên sanh ngày mai có cái gì ngày mai cũng là những cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm bạn không thể tìm thấy cái khác được tất cả những cái gì cái là thật bạn không hiểu thì luôn luôn bạn chìm vào trong mộng của khái niệm suốt từ sáng đến chiều đời này qua đời khác mà thôi làm sao trở thành một vị trưởng lão khi mà chúng ta không biết được giáo pháp của Đức Phật ở đâu? Duyên xăm như thế nào? Nếu không có đối tượng thì giác, nếu không có nhãn căn, thì liệu nhãn thức có sanh khởi được không? và ai tạo ra các pháp này có ai có cái bàn tay nào tạo ra pháp này không không thể có ừ. và chúng xuất hiện luôn luôn trong đời sống hàng ngày chỉ có từ đây mọi đức hạnh, mọi giới hạnh, mọi trí tuệ mới được phát triển mà thôi. Còn nếu không phải từ đây, không bắt đầu từ đây, thì không có một câu nào để trở thành vị trưởng não cả. Vậy mới nói rằng vô cùng kham nhẫn để chúng ta chỉ nghe về các pháp trong đời sống hàng ngày là vô ngã. Chứ không phải chúng ta kham nhẫn, chúng ta ngồi ở đó thật là đau lưng hai ba tiếng đồng hồ chúng ta. Đó là kham nhẫn, không phải. Sự kham nhẫn tức là luôn luôn bền trí với khoảnh khắc này. Và chúng cứ trôi đi, rồi xuất hiện, trôi đi, rồi xuất hiện. chúng ta biết là con mèo nó căng một cái căng cái con chuột cống đó. Ừ. tức là nó ở cái miệng cống đó cái con mèo chúa đó nó, nó ăn xong rồi nó ra đó nó cứ nằm ở đó nó ngủ ở đó rồi con chuột cống cứ thò ra rồi con mèo lấy tay nó vờn con con chuột cống thụt vào và nó ăn ngủ ở đó ừ. suốt ngày suốt đêm ừ. thì cũng vậy chúng ta muốn thấy pháp cứ sáu cửa giác quan này chúng ta nghe về chúng nhớ về chúng niệm về chúng rồi chúng ta sẽ thấy chúng mà thôi chứ chúng ta không thể thấy pháp ở đâu được cả khi mà chúng ta thấy pháp rồi thì bậc trưởng não ở trong tâm của chúng ta mới sanh khởi được chứ còn hình thức bên ngoài chưa nói lên điều gì cả về câu kệ này đức phật dạy cho chúng ta biết thế nào là vị trưởng lão vị trưởng lão tức là vị phải có giới hạnh có đức hạnh trang nghiêm thông thuộc pháp học pháp hành đầy đủ oai nghi tế hạnh và nhất là tâm phải hướng đến con đường thánh đạo. Thấy rõ được các pháp như chúng đây mới được gọi là vị trưởng não trong giáo pháp của Đức Phật, giàu ở bất cứ tuổi nào, bất cứ địa vị nào.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 Nam mô Bụt Thà nhé. Dạ, sa thú, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích và dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo và con kính dân mít đến sư <coughs> à, dạ à, chúng chúng con muốn xin báo thông báo à, sư có là mấy cốc của chư tăng à, nên là à, ai có hùng à, phước à, vật liệu gì đó thì à, à,